cả là để cấu hình à, xóa data bay đi trước khi xóa thì mình à, sao lưu lại sao lưu là data bay rồi sao lưu lại bắt cấp chọn đường dẫn sao lưu lưu lưu lại ok rồi giờ mình xóa database ลงอย่างนะจ๊ะ stop lại đang stop này mình stop luôn rồi mình xóa data bay rồi đó rồi, thử có lại có hình lại ban đầu nè mở lên nó không có động tĩnh hết tại vì chưa có data bay gì hết là nó kết nối không được dò tìm chọn sẽ Nam à để coi khởi động lại chưa cái này là stop nãy do các dịch vụ của SQL này mấy cái dịch vụ SQL này nó đã stop trạng thái stop này mình cho nó chạy lại nó mới dò được trà trong này chưa có cái dữ liệu scale, rồi bây giờ mình tiến hành là mình à, add cái database đó vào cái server name SQL Express. này đầu tiên là mình à, phải cài cái SQL Server 2012 à, có cái tường dẫn đây theo đó để cài sau đó mình mở cái file cài đặt tự động này lên cái này chú ý cái chỗ này thôi cái đường dẫn tạo file chứa file đó đây là cái đường dẫn ở tại cái cái, cái con cỏ đang đang đang đang thị vào cái ổ đĩa này nó sẽ nó sẽ trở tới cái thư mục là data đây trong thư mục này nó sẽ có hai file database đây add cái tự động add cái vô nhưng trước khi add á, thì mình phải mở các quyền thằng này lên kiểm tra nó phải cho phép hết thì mới add cho được nó phải cho phép hết lao hết nó chuột phải chọn cái quyền admin á chạy rồi đợi nó tự động nó cấu hình rồi mình kêu giờ mình à, kiểm tra lại thử nó đã có cái data bay chưa chọn server name SQL check rồi ờ, giờ có cala calastel nhấn lưu lại connect rồi đăng nhập rồi đăng nhập xong mình tiếng anh là mình bắt cấp lại Đấy, bắt to chứ đi to lại đây ngày 6 tháng 4 này. Rồi, coi khởi động lại. Đăng nhập. Đó, vậy là xong.